Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn. Tôi hiện tại là chuyên gia cố vấn về bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc nhà phố căn hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại. Hôm nay tôi làm cái video này để muốn chia sẻ với các bạn cái phương pháp định giá à, bất động sản thương mại ha, mà cụ thể là khối văn phòng. Thì à, bất động sản thương mại thì à, bao gồm những cái loại bất động sản như sau. ví dụ như apartment, khối văn phòng hoặc là những cái shop hoặc shop house hoặc là những cái ờ, ờ, nhà hàng khách sạn hay là ờ, những cái kho bãi ha thì cũng là cái nói chung là bất động sản nào có thể tạo ra dòng dòng tiền thì đó là bất động sản thương mại cái việc mà là định giá uh, bất động sản thương mại nó sẽ khác ha và nó sẽ um, chi tiết hơn nó phức tạp hơn là cái khi mà định giá một cái căn nhà bình thường thì đối với cái loại hình mà bất động sản mà là văn phòng này á, thì mình sẽ dùng cái phương pháp mà vốn hóa thì để tính ha thì phương pháp định giá này nó đơn giản là ví dụ bạn sẽ có cái thu nhập à, thu nhập từ cái hoạt động thuần và sau đó mình sẽ có những cái tỷ lệ à, vốn hóa của cái ngành đó thì mình sẽ biết được là cái giá trị à, của cái tài sản nói một cách rõ chi tiết hơn dễ hiểu hơn đó là bạn sẽ quy đổi cái dòng tiền từ tương lai về hiện tại của cái tài sản đó thì bạn sẽ biết được là cái giá trị của cái tài sản đó là bao nhiêu ha mà để à, à, vào chi tiết thì mình à, đối với cái tài sản đó thì mình sẽ là cái thu nhập của tài sản và cái chi phí và cái tỷ lệ nó như thế nào thì mình sẽ tính được cái giá của cái bất động sản đó ví dụ như là cái đối với bất động sản mà khối văn phòng thì cái thu nhập của nó để lượng dựa trên cái à, diện tích mà mét vuông của sàn và có một điều rằng là à, đối với những cái à, à khối văn phòng á, thì ví dụ như là các tầng khác nhau ha ví dụ nó dựa cái à, doanh thu nó thu nhập đó nó cũng dựa vào cái việc mà là à, số lượng khách thuê trên một tầng nữa ví dụ giống như là mình là mình bán sỉ và bán lẻ vậy đó nếu mà một khách người ta thuê một tầng thì nó sẽ rẻ hơn so với cái việc mà là nguyên một tầng đó có thể là cho thuê bảy tám người đơn giá của nó sẽ khác nhau cái ờ, doanh thu của nó cũng sẽ khác nhau ha rồi thường là cái việc mà là ờ, thu nhập của cái bất động sản loại hình này thường là nó cũng không phải là ổn định lắm tại vì nó cũng sẽ có tùy vào cái từng thời điểm à, công ty ra công ty vào ha và các chủ sở hữu sẽ thỏa thuận à, cái từng cái cái cái hợp đồng khác nhau ờ, từng cái giá tiền khác nhau nữa tại vì cái diện tích nó khác nhau như là người ta thuê diện tích nhỏ thì phải hôm nào nó mắc hơn cái diện tích lớn hoặc là ở tầng cao thì nó sẽ mắc hơn ở dưới tầng thấp chẳng hạn à, hoặc là à, có rất là nhiều cái cách mà để người ta có thể là ừ, ừ, tính được cái thu nhập đó ha tùy vào từng cái trường hợp cụ thể nhưng mà khi mà mình muốn xác định được cái thu nhập đó thì khi bạn định giá thì bạn phải yêu cầu cái uh, chủ sở hữu họ sẽ cung cấp cho bạn cái những cái hợp đồng mà giữa họ với lại các ờ, công ty họ thuê thì bạn sẽ xem à, bạn sẽ xem cái ờ, giá cả ở trên hợp đồng các hợp đồng đặt cọc là bao nhiêu rồi thời hạn còn lại của hợp đồng là bao nhiêu để bạn xem rằng là cái hợp hợp đồng này à, nó còn cái thời hạn dài hay không họ còn họ còn ờ, ở lại thuê thời gian dài hay không hay là đã hết hợp đồng và lúc đó bạn sẽ bị mất cái nguồn thu nhập hàng tháng ha. nên cái cái việc mà tính toán này nó sẽ sai nên là mình phải xem rằng là cái thời hạn hợp đồng nó còn đúng hay không và nó còn nhiều hay không và cái giá cả mình như thế nào thì mình mới tính toán được cái việc mà là cái mức mà giá tiền thuê thì mình cũng có thể dựa vào cái ờ, mình để tham khảo ha ờ, có thể là khi mà mình xem ờ, mình yêu cầu xem cái hợp đồng bản chính và mình cũng sẽ tham khảo vào các tòa nhà ở xung quanh đó xem cái giá của những cái tòa nhà ở vị trí à, tương tự thì giá của nó như thế nào xem hợp đồng này nó có thể nâng lên được hay không hay là cái hợp đồng này đã làm đúng chưa mình sẽ kiểm tra được hết tất cả điều đó ha rồi trong những cái hợp đồng đó cái điều khoản thuê nó quan trọng ha những cái điều khoản thuê là những cái điều quy định của những cái người thuê sẽ phải có trách nhiệm đối với cái chủ sở hữu ví dụ như là trách nhiệm của chủ à, chủ của những người mà thuê thì họ phải phải trả chi phí phí về sửa chữa văn phòng hoặc là ờ, còn những cái mà ví dụ như là ờ, tòa ờ, cái thuộc về tòa nhà sửa chữa lớn ha ví dụ như là thang sửa chữa thang máy hay là thiết bị đèn điện hay là tất cả mọi thứ thì là do chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm cái điều đó rồi người thuê cũng phải chịu trách nhiệm những cái quản sửa chữa nhỏ ha hoặc là và bảo hiểm gì đó tất cả mọi thứ ví dụ có thể là có bảo hiểm cháy nổ bạn cũng sẽ phải có cái uh, bảo hiểm đó để uh, để người ta có trách nhiệm hơn và mình cũng sẽ uh, có được cái sự bảo hiểm của công ty bảo hiểm ha rồi về các chi phí à, về các chi phí mà để là à, mình có thể là khấu trừ cái chi phí này á, thì mình phải xem xét các loại chi phí mà liên quan tới cái bất động sản ví dụ như là à, chi phí về sửa chữa ha à, mỗi năm mình có sửa chữa hay không sửa chữa lớn hay không ha rồi các dịch vụ rồi các hệ thống mà à, điều hòa hay là đèn hay là hệ thống nước thải này nọ đó cầu thang máy dịch vụ vệ sinh ờ, nhân sự uh, dịch vụ về bảo hiểm hay là về quản lý ha tất cả những chi phí đó bạn phải thu thập hết và bạn sẽ tính được cái thu nhập ròng ha từ cái thu nhập hàng tháng trừ tới tất cả các chi phí à, và chi phí đó thì bạn cũng phải yêu cầu À, chủ đầu tư à, hay chủ sở hữu họ sẽ cung cấp cho bạn những cái biên lai like, à, bản chính và bạn có thể là kiểm tra nó à, đối chiếu à, với các à, bên mà người ta thu tiền ha bạn sẽ à, yêu cầu những cái bản chính rồi đâu đó là bạn từ cái đó bạn sẽ tính được cái thu nhập ròng ha thì từ cái à, thu nhập trừ đi chi phí bạn sẽ có cái thu nhập ròng và bạn sẽ tính à, dựa vào cái à, khoảng mà tỷ lệ vốn hóa của riêng cái à, ngành đó hoặc là riêng cái khu vực đó hoặc là riêng cái phân khúc đó nó sẽ có cái tỷ lệ vốn hóa riêng và bạn sẽ uh, nhân với tỷ lệ vốn hóa thì bạn sẽ ra được cái giá hiện tại của cái tài sản à nói nói chung là đơn giản thì bạn có thể là yêu cầu uh, bên uh, công ty định giá hoặc là bên ngân hàng họ sẽ định giá cho bạn cái điều đó nhưng mà bạn phải biết sơ sơ tất cả những điều đó ví dụ như là tùy thuộc vào cái loại hình mà bất động sản nữa ví dụ trong một cái tòa building của bạn nó có nhiều cái loại hình ở trong đó ví dụ ở dưới tầng hầm đó là nhà hàng ở tầng trệt đó là shopping chẳng hạn rồi tầng 2 tới tầng 5 đó là à, khối văn phòng à, office tale rồi từ tầng 6 à, trở lên đó là căn hộ cho thuê hoặc là cho thuê Airbnb chẳng hạn à, ví dụ như vậy thì bạn sẽ ờ, tính tất cả những cái cái loại hình đó và nó sẽ có tỷ lệ vốn hóa riêng cho cái loại hình của cái bất động sản thì bạn ừ, từ đó bạn sẽ tính được cái giá của bất động sản ha à, nói chung đó là một vài cái chi tiết để cho bạn à, hiểu Ờ, về tổng quan về cái việc mà là mình nên khi mà mình đi mình mua cái tài sản là bất động sản thương mại thì mình cần phải nắm được những cái điều gì nắm thứ nhất đó là mình phải tìm nắm được cái doanh thu ha doanh thu thuần và sau đó tất cả những cái chi phí à, liên quan tới cái việc mà vận hành hay là sửa chữa hay là tất cả mọi thứ à, về cái bất động sản đó à, mình sẽ có những cái mình sẽ tính ra được cái thu nhập ròng và nhân do cái tỷ lệ vốn hóa của riêng cái loại hình bất động sản đó bạn sẽ tính được cái giá trị của tài sản và bạn cần phải mua nó như thế nào ha đó là một vài cái chi tiết gửi đến bạn mong rằng là các bạn mà à, sẽ nhận được cái à, cái thông tin gì đó có giá trị khi mà mình đi mua à, bất động sản mà hy vọng là cái việc mà đầu tư của bạn luôn luôn à, đạt được kết quả tốt đẹp nhất à, cái video của tôi nếu bạn thấy nó có giá trị à, hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho những người người ta có quan tâm à, và để nhận được cái video một sớm nhất bạn có thể là subscribe cái kênh youtube của tôi và nhấn vào cái hình cái chuông để bạn có thể nhận video sớm nhất có thể à, xin chào cảm ơn các bạn và xin chào hẹn gặp lại à, trong video tiếp theo